ha thì mình nhận được rất là nhiều cái câu hỏi từ anh em thì hôm nay mình mang cái video này đến cho anh em với một cái thông tin mà mình muốn thông báo với anh em là đã có thể unlock được pin của Mavic Pro Phantom 4, Phantom 3S những cái loại pin mà sử dụng cái con chip BQ30Z55 hết anh em trong đó thì nó có luôn cả à, tính luôn những cái dòng mà Ronin á gimbal Ronin của DJI luôn ha như Ronin M, Ronin MX vân vân ha thì đây là một cái viên pin Mavic Pro mình đang kết nối với anh em thì trong video này mình cũng làm việc từ xa ha mình làm việc từ xa với một cái người anh em đang đang kết nối với cái pin Mavic Pro ha thì đầu tiên mình sẽ read info cho anh em xem cái trạng thái pin hiện tại của nó này ha đó pin đang uh, pin đang bị khóa ha anh em pin đang bị khóa ha đó thì mình đang read cái uh, mình read cái thông tin hiện tại của viên pin ha cho anh em xem đó chip ECU nè nó set 3 ha anh em viên pin này đang bị khóa ha và đây là phần character nè anh em coi nè PF nha, extract và extract nha cả ba cờ này đang là màu đỏ nha anh em đang màu đỏ chứng tỏ pin đang khóa nha sau đó mình tiến hành bấm vào unseal đó mình vừa bấm unseal xong anh em coi nè nó unseal fast successful ha anh em set một nha chúng ta đang ở chế độ full access nha đang ở chế độ của nhà sản xuất nha anh em đó với một cú unseal khá là đơn giản anh em rồi chúng ta anh em coi nè cho anh em coi nè đó lúc này ha cờ xét một đã thành màu xanh ha và chỉ còn lại cờ xét không tức là chúng ta đang ở chế độ của nhà sản xuất ha chúng ta đã unseal thành công được cái viên pin này ha anh em unseal là tức là mở khóa cái con chip ra đó anh em chứ chưa có xóa lỗi nha mới mở khóa con chip thôi ha mình sẽ bấm thử vào cái phần for access này coi coi nó có gì khác biệt không ha anh em đó thì cái này mình bấm thử vậy thôi chứ thực ra mình thấy hình như là nó cũng chẳng có gì khác biệt hết thì vốn dĩ nó đang ở set 1 thì nó đang ở chế độ full access này đang ở chế độ nhà sản xuất rồi ha đó không có gì khác biệt hết ha anh em rồi ok mình thấy không có gì khác biệt hết ha tiếp theo là mình sẽ uh, mình sẽ clear bf ha anh em mình sẽ sử dụng lệnh clear bf ha đó clear bf ha rồi ok mình sẽ chuyển lại tab bit character và xem trạng thái nè anh em coi nè đó đơn giản easy game hết anh em BF Extract và Extract thậm chí cả TCA và TDA cũng đã chuyển sang màu xanh hết anh em lúc này pin của chúng ta đã được mở khóa rồi nha đã được mở khóa thành công rồi nha anh em đó viên pin của chúng ta đã được mở khóa thành công rồi đó đơn giản không rất là đơn giản là lụm tiền rồi hết anh em tiếp theo là sẽ thử tính năng IT enable hết anh em IT enable rồi ok xem coi nó có gì không đó thì đây là những cái cái cờ mà liên quan tới cái gọi là gì ta operation status tức là những cái hoạt động của pin ha cân bằng điện áp về sạc xả gì đó mình cũng không có rõ lắm ha tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào black box reset ha black box tức là cái hộp đen chứa những cái thông tin à, về lỗi của pin ha chúng ta cũng sẽ reset nó luôn để nó xóa đi những cái lỗi mà nó đã ghi nhận lại trong cái thời gian chúng ta sử dụng pin ha rồi, để xem con nó có gì khác biệt không mấy anh em Rồi, battery status không xc 0 Pin đang mở khóa bình thường nha Pin đang hoạt động bình thường nha Rồi, xong rồi đó Bây giờ mình bấm thử thêm cái lifetime reset này Coi nó có gì khác biệt nữa không mấy anh em Mình nhận thấy thì nó cũng không có gì khác biệt nữa Rồi, nó cũng chẳng có gì khác biệt hết nha anh em rồi ok anh em thì đến đây ha Đến đây là coi như chúng ta đã hoàn thành cái việc mở khóa cho pin rồi ha anh em Chúng ta gần như đã hoàn thành việc mở khóa và pin pin đã sáng đèn nguồn lên trở lại ha anh em Pin pin đã sáng đèn nguồn đã kích hoạt lại và sử dụng bình thường rồi ha anh em Đã xong rồi đó Thì ở cái bước cuối cùng này anh em chỉ việc reset chip và siêu nó lại ha anh em Reset chip và siêu lại ha Đơn giản thôi chứ cũng không có gì hết Đây thì mình sẽ thử đọc cái um, cái cái cái um, capacity và cái voltage á nhưng mà cái này á ờ, nhà sản xuất bảo với mình là cái tính năng này nó chưa hoàn thiện nha anh em nó chỉ đọc để xem được thôi chứ nó chưa có hoạt động nghe nó chưa có ghi nhận những cái giá trị chính xác thì anh em sẽ thấy nè nó sẽ nhảy các giá trị nó rất là khó hiểu ha nó nhảy những cái giá trị rất là khó hiểu luôn thì mình bấm thử cho anh em xem thôi ha nó hiển thị không chính xác nha anh em thì hiện tại với cái, với cái cái phiên bản này thì nó chỉ hỗ trợ mở khóa reset lỗi này kia để anh em thay cell này nọ ha chứ nó chưa có ổn định trong cái việc để anh em độ pin ha để thay đổi các giá trị về um, dung lượng điện áp này nọ ha anh em đó thì mình muốn chia sẻ cho anh em gì đó thì tới đây coi như là xong rồi pin chúng ta đã reset hoàn toàn tất cả các lỗi đã xóa hoàn toàn tất cả các lỗi ha đây là pin mình đang sử dụng là pin của Mavic Pro nha anh em pin Mavic Pro thì anh em phải tháo vỏ ha để tìm cái điểm kết nối dây SCL SDA ha phải tháo vỏ mới có những cái điểm kết nối nhà anh em chứ nó không có giống cái con những